Chúng ta cùng tìm hiểu xem đó là đặc điểm của thấu kính phân kỳ như thế nào. Ở phần trước thì thầy đã có một cái hình ảnh so sánh cho chúng ta và chúng ta cũng biết sơ sơ về thấu kính phân kỳ là gì rồi. Ở, ờ, ở phần này, cái phần đầu tiên chúng ta cùng quan sát lại thấu kính phân kỳ và chúng ta sẽ quan sát xem độ dày của phần dừa gì ấy so với phần giữa của thấu kính phân kỳ có gì khác hơn so với thấu kính hội tụ. Thì ở phần trước chúng ta đã nói với nhau rồi Thấu kính phân kỳ thì nó có phần rìa ấy, nó dày hơn so với phần giữa. Dày hơn so với phần giữa. Nên trong trường hợp này, à, nếu ta xét về tiết diện mặt cắt của cái thấu kính phân kỳ thì thấu kính phân kỳ hay thấu kính nói chung chúng ta đã định nghĩa rồi. Nó là một khối trong suốt và giới hạn bởi hai mặt cầu. Giới hạn bởi hai mặt cầu. Ở đây chúng ta thấy rằng có đôi khi nó là mặt phẳng. Thì mặt phẳng thực ra học ở toán học cao cấp hơn. Chúng ta biết rằng là mặt phẳng thực ra thì cũng là một mặt cầu. Nhưng bán kính thì bằng là uh, coi như là rất lớn coi như là vô cùng chẳng hạn hoặc ngay đơn cử như chúng ta thấy chúng ta đi trên mặt đất chúng ta nghĩ là chúng ta đi theo một đường thẳng nhưng mà thực ra uh, không không hề có đường thẳng nào bởi vì chúng ta đang ở trên một quả cầu trái đất ok nhưng mà trong vì bán kính trái đất nó lớn con người ta lại nhỏ bé nên chúng ta đi trên mặt đất này ta tưởng là đi trên đường thẳng hoặc quan sát uh, tương tự như vậy thì vậy thì ở đây khối trong suốt giới hạn bởi hai mặt cầu và ta quan sát phần rìa rìa